Chào mừng các bạn đến với THL Stream Bình Tân Lâu quá rồi chúng tôi à, mới thực hiện những là lại video ở à, cái phòng tập quyền à, thoại này đúng không các bạn à, Bây giờ các bạn nhìn lại cái phòng nó khá là chật chội Nó khá là bực bội và nó nó nhìn nó nhiều máy quá Nó nhiều máy quá các bạn Đây là cũng thông báo bọn mới nâng cấp nguyên vàng Mỹ Đế 2N luôn Quá trời quá đất luôn kia kìa Đó nguyên vàng Mỹ Đế 2N đó Phòng xấu rồi giờ nhận xấu không có khen đẹp Giờ Duy Nguyễn không nói phòng là đẹp mà duy quyển nhớ nó phòng này đẳng thôi wow. tại vì phòng người ta đó là chỗ check in rồi selfie rồi quá trời còn phòng này muốn tập đó là phải lách lách lách lách ra đi máy qua trời máy luôn à, chịu nó là nét văn hóa riêng của ta loài sim bình tân các bạn à, và đặc biệt là bây giờ ở đây là thêm một dàn phi thiền apollo bảy ngàn tư chỉ có bình tân có thôi quận 9 không có quận 12 không có gan tức thì chịu tại vì đơn giản là hai quận kia không gian nó ok rồi còn bình tân thì nó sinh ra nó quá thiệt thòi nó nhỏ quá nó nhỏ quá thì giờ phải lỡ rồi giờ không còn đẹp nữa phải đẳng nên à, nên bên Bình Tân được trang bị vàng Apollo 200 cũ và ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ à, thực hiện những cái video ngắn gọn hướng dẫn cách tập vàng Apollo này cho nó hiệu quả nha các bạn Chứ đây là cái máy tập và dạng Luxury Home Gym Nên nhiều khi anh em à, tập ở trong phòng gym á, tập không quen á Vô chỉnh bậy chỉnh bạ nó hư máy vậy thôi chứ không gì trơn trọi vậy đó Thì để giới thiệu qua là máy này nó sẽ có 4, 4 cái module bốn cái module, đầu tiên module mà Duy Nguyễn đứng ở đây á, là module đập đùi kia là module led fresh cái module thứ hai á đây á là cái module là đá móc đùi đó đá móc đùi là led core đúng không led core như là extension đây đây nó có tên rồi các bạn chịu khó đọc chỗ này nào không và cái module thứ ba là module rất là quan trọng đây là module đẩy ngực đẩy ngực đẩy dài kéo lưng kéo xô tập tay tập chuột tập bụng nói chung là module đun thập cẩm chuyên về cơ chế đẩy rô riết tất cả các thứ đây là module rất là quan trọng và mình sẽ một video riêng để nói về cách tập ở trên module này nhé rồi tiếp theo đây là module hai lô module này module đọc là tên là hai lô thì à, cái module này là module tập tự do nó rất là nhiều cái bài tập trên cái à, module hai lô này mà nó khác xa với cái à, cái cross cable crossover nha các bạn cái cable crossover nó không nó không thể nào tập được những bài trên cái module lô này hai lô là mà nhìn hai bánh này là freeway đó à, đây là Duy Nguyễn à, giới thiệu sơ sơ và trong video đầu tiên Duy Nguyễn sẽ đi đến cái module là module LED Fresh cái máy tập Apollo này là trái tim trái tim của một luxury home gym nó tập được hết hầu hết tất cả các nhóm cơ và bây giờ chúng ta thử tập đôi trên cái module LED Fresh và Cap Fresh trên đây tập được hai bài nha các bạn đầu tiên là chúng ta nhìn coi cái ghế này có chỉnh được hay không cái ghế này có vẻ là như là không chỉnh được rồi đó phải chỉnh à có có có đây đây đây đây chỗ này gạt nó ra gạt nó đi gạt nó ra để dùng chữ gạt ra là kéo nó lên như nè chứ phải gạt nó ra gãy nha nó kéo lên vậy hạ xuống cao thấp tùy người thấp hay cao rồi ok đó khi mà hạ về cho răng nhiều nhất và chúng ta thử trải nghiệm động tác này coi nhớ chỉnh chỗ này nha các bạn rồi vô đây là không phải là video hướng dẫn tập luyện nha bạn đây là video hướng dẫn sử dụng máy rồi à, cái cái cái đồ để chân này nó cong nó cong ngược so với thằng đó thằng đó cũng cũng chung hãng rồi bạn nhưng mà thằng đó nó cong khác thằng này nó cong ngược ok thì chúng ta phải có nhiều sự trải nghiệm rồi nhìn tạ nè đó đạp bình thường thôi thẳng chân ra cho nó men men, đạp nhẹ nhẹ thẳng chân ra khóa không mới chết đầu lò chừng nào nặng nặng khóa khớp mới chết nha nhưng mà chúng ta phải duy trì cái sự khóa khớp nó nằm trong ngưỡng an toàn và để cho cơ mình nó được duỗi nhiều nhất đó đạp vào cái gót nha các bạn đó à à à à ta cầm đây đi à à à à à à à à. ok có thể lên tạ để mà đạp nhớ lóc cái lưng nha các bạn nhớ lóc cái lưng nha rồi đạp nè rồi à. bài này tập vô à, đùi bắp chuối luôn á đùi sau luôn mong chút rồi hoặc là một chân một chân thì à, chỉnh ghế xa xa ra một tí còn mình tập quen là mình khỏi chỉnh đó ngồi dày đặt nhéo dày đặt ra dạ, dạ, dạ, nặng cho ta quay video chơi thôi mà nặng quá à. À. chạy đâu có gió đuôi bụi chuối sau hè vẫn chơi có chút ai về đau chân quá đổi bên lỡ quay là nhiệt tình nữa nha bạn chứ không phải là ờ, cái này đâu mệt lắm Hui. trời ơi trời ơi à, ôi chỗ đó khắc ghê quá hơn mình mới uống xương khớp rồi minh họa cho bạn biết luôn rồi xong tiếp tục cái, cái động tác nên tập ở máy này nữa đó là động tác cup press thấy không để mũi chân trên đây nha nè quay mũi chân thầy nè mấy em để mũi chân lên đây rồi xong dứt rồi không nhón ok nhón ok nhón không không nè nhón nhấn rồi không họ ờ, nhấn rồi không đó đó đó à. Ôi liên dữ trời Liên dữ trời Thôi ok Rồi tập chơi chơi thôi đó là Công dụng của cái module đầu tiên là module net press Tức là đạp đôi Nó tập chừng đó rồi đó Mà tốn biết bao tiền Và cái module thứ hai nó rất là đơn giản hai cái module đơn giản như Nguyễn đi trong một video cho ngắn gọn nha các bạn đây là module là Let's Call với extension hai máy kết hợp và các bạn nhìn chỉnh ghế đây này dành cho người dò dài dò ngắn chân dài chân ngắn Đúng không cái này nó có tiếng anh không ta kỳ vậy đè xuống đè xuống đè cái nút này xuống nè chỗ này chạy lên chạy xuống nè và chúng ta kéo cái ghế lên xuống này không đó đó ok xong rồi chúng ta vô chúng ta đá vào móc đùi xin giới thiệu các bạn đá móc đùi cái máy này nó phê lắm các bạn và ở bên Bình Tân á thì cũng không có cơ chế đá móc gì đâu móc á Bình Tân không có mà chỉ có cái máy này có thôi nên đây cũng là sự bổ sung nó khá là thú vị rồi nó nhiều chỗ chỉnh lắm nha quý vị nè cái, cái nút này nè đen đen nè cầm kéo ra nó kéo ra nó nặng hay nó nhẹ tùy thuộc vào cái này nè dùng cái chân đỡ cái này nữa Đúng không đó lên đây á lên những cái nấc trên này á là dùng để đá đùi ok chưa lên những cái lỗ trên đây là dùng để đá đùi còn kéo xuống cái lỗ tích dưới đây nè sao dùng nguyễn kéo được dùng dùng chân dùng đá lên nè nè kéo cây này ra dùng chân đá lên tới cái lỗ cuối cùng đó là móc đùi không à, nè móc đùi đá đùi là cái đùi gối nó phải gần vô đây đối với phần gần chỗ đây tức là cái ghế của mình đó nó bị đẩy về phía trước hơi nhiều ra làm sao chỉnh vào một lỗ nữa ok rồi thực hiện động tác móc đùi bao vô luôn các bạn nè thấy không nhớ là dùng cái chân điều khiển cái này nha tại cái này nó có khối lượng vô tình khối lượng này nặng khối lượng của tạ thì cái này thì tạ nó sẽ bị kéo rồi đó là xong nhưng mà chưa cái này nó phải khóa cái đùi mình lại rồi nó móc được thì cái này kéo ra cái đem đem đây nè kéo ra hạ xuống cho nó kẹp cái đùi lại ok cái này vừa đúng không rồi xong thực hiện động tác đưa hai mũi chân về mặt nhân tả gần chạm giữ lại Ah. Ah. Ah ơi ok tổng khối lượng tạ chúng ta là 200 phao nha các bạn rồi bây giờ qua cơ chế đá đùi chỉnh này lên đá đùi nha rồi xong thằng này kéo lên đây luôn đó dùng kết hợp cái chân điều khiển rồi ổn chưa ngồi thấy tự tin chưa rồi ta đá đùi hai tay cầm vô đây rồi vô <laughs> nặng nặng nặng nặng đá nặng không móc nha à. trời ơi trời trời trời mười đó ví dụ thôi mà vô dữ lắm luôn các ok thì à, cái module này chỉ có những cái tính năng chỉnh vậy thôi tức là cái video, video đầu tiên là Duy Nguyễn đi vô hai cái module nó đơn giản nhưng mà nó chuyên về tập đùi nó hầu như tập đùi hết những bài quan trọng đó nha.